đang xài ben jam hai qua ben này nó hơi là hơi hơi hơi đúng không ben không à nhà chú xài ben bốn chiều rồi à